Các bạn đang nghe trên audio Giang hồ tham án truyền kỳ Tác giả Chu Tiểu Xuyên Phần 1 Ngọc Bích Bàn Long Tập 3 Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Gửi đọc VV Lý Kim giật nảy mình Nói ra Công tử Vì sao hỏi vậy Lại lịch của cái Ngọc Bích Bàn Long này vừa rồi Giang thủ lĩnh không phải đều nói qua rồi sao? Tổ chuyết hàng hắc cười một tiếng, đáp. Sự tránh né mơ hồ trong lời nói của Giang Khôi vừa rồi. Ông coi tôi nghe không hiểu sao? Hơn nữa thời điểm vừa nãy, lão ta nói lên đoạn lai lịch này. Mấy người các ông về mặt khác nhau, rõ ràng có chút ẩn tình. Lý Kim, tôi thấy ông còn là nói thật với tôi đi. Bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào, cũng không biết. tổ Chuyết nói xong, chỉ thấy trên trán Lý Kim mồ hôi lạnh ứa ra. Nói xong lời cuối cùng, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói. Tô, tô công tử, không phải tôi không muốn nói thật, chỉ là, chỉ là... Tô Chuyết nói. Chỉ là bảo bối này lai lịch bất chính, trong lòng các người hồ thẹn, đúng hay không? Lý Kim càng kinh sợ, nói. Cậu, làm sao cậu biết? Từ Chuyết biết tính tình Lý Kim có chút nhu nhược nhát gan, không muốn ép hắn quá mức, liền dìu hắn đứng lên, nói. Lý Kim, ông chớ sợ hãi, tôi muốn ông nói ra tình hình thật sự. Nếu chỉ vì phá vụ án này, tránh cho lại có người gặp phải bất chắc. Tâm tình Lý Kim hơi chút bình phục, nói khẽ. Tôi biết, tôi biết, tôi không tự đoán không sai. Ngọc Bích này lại lịch xác thực không có đơn giản như vậy. Vì nó, chúng tôi đã chết mấy huynh đệ. Nói đến đây, hắn nhìn xung quanh một chút, thần sắc có chút quỷ dị. Tổ chuyết không muốn đánh gãy cảm xúc của ông ta, liền trầm mặc không nói. Lý Kim nuốt nước miếng một cái, nói. Hơn nữa, đây đều là ác quỷ lấy mạng, bởi vì việc này quá mức thiền thường hại lý. Tổ chức sững sờ, nghi hoặc tự nói thiên thường hại lý. Lý Kim gật gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, món bảo bối này cũng không phải là đại nhân nhà tôi phát hiện, mà là thuộc về một cái thôn trại người miêu, tên là Nam Vũ Thôn. Nghe nói cái ngọc bích này thiên nhiên thành hình rồng, được người miêu trong thôn trại đó phụ làm thần linh, đặc biệt xây một tòa miếu để tiến công. Việc này nguyên bản cũng không có gì. Nam Vũ Thôn ẩn vào trong núi lớn, ngăn cách với bên ngoài. Chuyện của Ngọc Bích cũng không có mấy người biết. Thế nhưng mà mấy tháng trước, đại nhân nhà tôi cũng chính là tôn thủ bị nghe được chuyện này, liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Đặc biệt mang theo tùy tùng đến trong thôn trại trên núi đi xem báo bối này. Hôm đó chúng tôi thuận theo hộ tống, cũng một đường đi theo. Tổng trưởng trong thôn nghe nói quản thủ bị tới, vội vàng tổ chức tất cả mọi người trong trại nhiệt tình tiếp đãi. Một đoàn người chúng tôi ở trong trại uống rượu đốn, trò chuyện vui vẻ. Người biểu xác thực nhiệt tình, vừa cả hát, vừa khiêu vũ. Trên tiệc, tôi thú bị đưa ra ý muốn chiếm ngưỡng Ngọc Bích. Lão tộc trưởng kiệp biến sắc, liền hơi lung túng một chút. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, liền đáp ứng. Uống rượu rồi, tôn thú bị liền không kịp chờ đợi đi đến bên trong tòa miếu nhỏ kia. Vừa thấy bảo bối đó, hai mắt liền không thể rời bỏ. Đêm hôm đó, tôi thù bị vậy mà hướng tộc trưởng, nói lên ý nghĩ muốn bỏ ra nhiều tiền mua lại Ngọc Bích bàn lòng. Thế nhưng mà Ngọc Bích này là thần linh của thôn trại bọn họ. Thế nào mà tùy tiện liền bán? Tộc trưởng lúc này từ chối. Đám người cũng đành phải tàn giã trong không vui. Tôn Đại Nhân không cam tâm. Về sau nhiều lần phái người tới cửa cầu mua, đều bị người trong trại đuổi giá. Tôn Đại Nhân không còn cách nào có thể tưởng tượng uy bức lợi dụng đủ loại thủ đoạn đều đã vận dụng. Thế nhưng nhóm người kia liền không hề bị lay động. Mềm không được cứng cũng không xong. Về sau, người của nào Vũ Thồn nhìn thấy chúng ta liền đuổi đi. Căn bản không cho chúng ta nói chuyện. Tuần đại nhân tức giận vô cùng. Cảm thấy lũ điều dần này thực sự là không biết điều. Lại dám đối nghịch với mình. Cứ thế mà hai tháng trước, Tôn Đại Nhân gọi vào trong phủ một đoàn người giang thủ lĩnh chúng tôi. Lại thường lượng ra một đầu kế độc. Tổ chức trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, vội hỏi. Độc kế gì? Ngoài kia, ngoài cửa mưa gió thổi tới, bỗng nhiên đem cửa sổ thổi ra. Lý Kim dùng mình rồi nói tiếp. Tổ đại nhân phái 11 đội chúng tôi đi... đi... Tổ chuyết hơi không kiên nhẫn hỏi. Đi làm cái gì? Lý Kim nói. Hắn để chúng tôi đi, đi đem Ngọc Bích bàn lòng cướp về. Hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, để tránh ngày sau phiền phức, đem toàn bộ người trong thôn trại, đều giết để diệt khẩu. Trên mặt vẻ sợ hãi khó định, trong lòng càng nổi sóng chập trùng. Qua hồi lâu, tổ chức thoáng bình tĩnh, lạnh lùng nói. Bằng và chín người các ông, làm sao lại giết sạch hết một cái thôn trại? Lý Kim lắc đầu nói. Một đội người chúng tôi nguyên lai tổng cộng có 20 người, cùng đi làm chuyện này. Đêm hôm ấy, Giang thủ Lĩnh lên kế hoạch thỏa đáng. Mấy người giữ vững rào lộ quan trọng, người còn lại lên phóng hỏa trong thôn. Thôn trại đó đều là nhà bằng gỗ, thời tiết lại khô. Một mồi lửa rất nhanh liền đốt cháy rừng rực. Trong thôn có người chạy đến, chúng tôi liền dơ đào chém chết, không chút lưu tình. Giang thủ lĩnh thì tự mình xông vào trong tòa miếu nhỏ kia, đoạt lấy ngọc bích, phóng hỏa đốt luôn cả miếu. Lúc ấy hắn lại gặp được người tộc trưởng kia. Lão đầu nhì liền nhận ra Giang thủ lĩnh, chỉ hô một câu. Các người sẽ gặp nguyền rủa liền bị Giang thủ lĩnh một đào chém chết. Trận lửa lớn kia đốt đủ một đêm, chiếu đỏ nửa bầu trời. Hơn 100 người trong thôn trại đều bị đốt thành cho bụi. Tình hình đó đến này nghĩ lại, đều sẽ gặp ác mộng. Thật sự là quá thảm rồi. Lý Kim đem chuyện cũ bí mật này nói ra, chỉ cảm thấy thở vào nhẹ nhõm, thở dài một tiếng. Tổ chức nghe xong trận nhăn nhân gian thảm kịch này, nhất thời cũng là tim đập mạnh không thôi. Hắn hỏi. Vậy 20 người các ông, thế nào chỉ ra tới 9 người? Lý Kim thở dài nói. Đêm hôm ấy, 20 người chúng tôi lên chém 7-8 người. Bởi vì người trong thôn trại đều là sống bằng săn bắn, thế mà cũng có chút bản sự. Lúc ấy mấy người trẻ tuổi phản ứng nhanh, liền chiếm địa lợi đầu với chúng ta. Bọn hắn có cùng nọ tự chế, còn có một loại tên thổi đặc biệt. Trong đêm tối phòng ngự không nhiều. Cuối cùng mặc dù đem toàn bộ bọn hắn xử tử, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Tù chất kỳ quái nói. Vậy còn có mấy người đâu? Cũng chết sao? Lý Kim đột nhiên run dậy nói. Có một người vết thương sinh mù, không chỉ được bỏ mình. Sau một tháng, mấy huỳnh đệ chúng tôi lại liên tiếp xảy ra chuyện. Một người rơi vào trong sông chết đuối, một người nửa đêm uống rượu, không biết thế nào cũng chết luôn. Còn có, còn có đại ca tôi. Vậy mà nhìn thấy ác quỷ đến lấy mạng, xình xình dọa điên rồi. Tự động chạy đến trên núi, cũng không trở về nữa. Tổ chức ngẩn ngơ, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm nơi xa trong đầu lại đang nhanh chóng chuyển động, lầm bầm. Có chuyện như vậy sao? Lý Kim gật đầu nói. Không sai, cũng bởi vì như vậy, Tôn Đại Nhân mới không dám lại đem ngọc bích bản lòng kia giữ ở bên người. Liền sợ chuyện vù cổ của người miêu thành sự thật. Lúc này mới đuổi mấy người chúng tôi, đem thứ này đưa tặng đến, hiếu kính vương gia. Tổ chuyết nói, các ông không sợ loại đồ không sạch sẽ này phạm vào vương gia kiêng kỵ giáo. Lý Kim nói, tôi đây thì cũng không biết, chỉ nghe nói vị nhạc dương vương kia thích nhất là những đồ vật cổ quái này. Tổ chức gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay nói. Ông đi trước đi, để cho tôi lại nghĩ chút. Hắn nói uể oải, còn mắt cũng không có nhìn Lý Kim một cái. Trong lòng vẫn nghĩ đến một cọc thảm sự thế này. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Tô Chuyết nhón đầu xem xét, chỉ thấy ngày đã sáng rồi. Lý Kim đã sớm không thấy, chỉ có phòng linh đứng ở cửa ra vào. Trong phòng có xác chết, nàng không dám tiến vào, lúc này mới gõ cửa một cái. Tô Chuyết hỏi, có chuyện gì sao? Phòng linh mỉm cười nói, một mình Huynh ở chỗ này, chúng ta có chút bận tâm, liền tới xem một chút. Huỳnh đói bụng không? Tử Tuyết nhìn chăm chú Phong Linh một hồi, chỉ nói ra. Trời đã sáng rồi à? Phong Linh chỉ xem Tô Chuyết không có lên tiếng, lại hỏi một lần. Tô đại ca, có đói bụng không? Tô Chuyết cười lắc đầu, tự mình đi xem thi thể của Triệu Thành Đức và Hồ Quang. Trên mặt Phong Linh lộ ra vẻ chán ghét, chỉ cảm thấy muốn uệ, vội nói. muội Đi trước. Nói xong, quay đầu bước đi. Tổ chức lại không có phát giác, bỗng dừng nói câu. Quả nhiên là gì như thế. Dứt lời liền đi ra cửa. Tổ chức đứng ở cửa ra vào, lặng lặng nhìn xuất thuần gốc đại thụ trong viện kia. Đầu nhớ tới lời nói của rừng thụ hoa, là vườn sơn quý đêm qua. Tới hôm qua, gã cào thủ đó từ nóc nhà phía đông thẳng đến gian phòng có giường bào ở mặt phía bắc lầu 2. Thế nhưng cửa gian phòng có người chấn giữ, gã kia lại nhào đến hành lang phía đông lầu 1, giết chết tiền báo. Lúc này mới trèo lên cái cây to này, vượt qua nóc nhà phía tây đào tàu. Tổ chức trong lòng có cái nghỉ hoặc rất lớn, nhưng lại không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Hắn dạo bước xuống lầu, trong lòng vẫn như có nhiều suy nghĩ mọi người trong đại sảnh đều cùng tụ một chỗ, đều sợ gặp phải ám toán. Một đêm cũng chưa có trở về phòng, chỉ có thể gục xuống bàn chịu đựng một đêm. Ngay cả chiếc giường báu kia cũng ỷ nguyên đặt trên bàn. Đám người thấy tổ chuyết hiện thân, đồng thời nhìn qua hắn, đều hy vọng hắn phá sẽ được mê cục. Ngô Thường và Phong Linh cũng đều kêu hồ một câu. Tổ chuyết lại vô trì vô giác, đi thẳng tới bên hành lang phía đông. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến tình hình đêm qua. Chậm rãi đi đến chỗ tiền báo bỏ mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng sàn phòng mặt phía bắc lầu hai kia. Cũng dễ dàng trông thấy cửa phòng đóng kín. Khóe miệng tổ chuyết vương lên, nhẹ giọng lầm bầm. Nguyên lai, vấn đề ở chỗ này. Hắn quay đầu, quả nhiên bên trái chính là trụ dựng hành lang. Cây trụ kia đã nhiều năm rồi, trên cột tràn đầy vết thương. Tổ Chuyết phóng quả lan can, đi vào trong tiểu viện. Lúc này mưa đã tạnh, trên đất còn hơi chút trơn ướt. Trong không khí tràn ngập hơi nước. Tổ Chuyết cẩn thận viện cảnh đào trèo lên, muốn nhìn địa phương mà gã đêm kia. Gã kia đêm qua đi qua. Thần cây tràn đầy rêu xanh. Tổ Chuyết có như thần thủ nhanh nhẹn, cũng không dám khinh thường. Sợ trượt chân té xuống một cái, một phát. Trèo lên trên mấy bước, đã nhìn thấy dấu vết mấy chỗ cành lá đứt gãy bay cuốn. Tổ chức cẩn thận ổn định thân hình, quay đầu nhìn thấy chỗ đứng vừa nãy của cây trụ kia. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, khóe mắt lờ đáng, liếc nhìn trông thấy một mảnh vải. Mảnh vải kia treo ở trên một cành cây, đã ướt đẫm, thành màu xanh lá cây đậm. Không nhìn kỹ, quả thật khó mà phát hiện. Tổ chuyết giật xuống mảnh vải, vuốt vuốt trong tay, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Lúc này dưới cây đã đứng mấy người, đều đang ngẩng đầu nhìn Tô Chuyết. Không biết hắn một mình ở trên tàng cây, không nói chút nào, đang làm gì. Ngô Thường hồ Tô huynh đệ, đệ phát ngốc gì? Cẩn thận một chút. Tổ Chuyết lại lấy lại tinh thần, cẩn thận lùi xuống dưới. Lâm Đồng tiến lên giúp đỡ một chút. Tổ Chuyết cười nói. Ta lại không có dễ làm hỏng việc như vậy. Hắn trông thấy Ngô Thường huỳnh muội họ phòng và bọn người lâm đồng rừng thụ hoa vây ở bên thân. Trong ánh mắt tất cả đều là ý hỏi dò. Nhưng tôi chuyết cũng không tính đèn suy nghĩ trong lòng nói ra. Cách đó không lâu. Tiểu ngũ tử dựa nghiêng vào trên cột trụ hành lang cửa phòng bếp, cũng hướng bên này quan sát. Tổ chuyết mỉm cười đi đến hành lang. Trên đường, bốn người giang khôi, mã trần đang uống rượu buồn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Chuyết. Mấy người kia một đêm không chớp mắt, lộ ra mười phần tiêu tụy. Tô Chuyết hỏi. Giang Tổng Binh còn không chuẩn bị lên đường sao? Vì lý do an toàn, không bằng ném cái giường báu này đi, mang theo các huỳnh đệ đi nhanh đi. Giang Khôi sững sờ, không vui đáp. Cậu không phải nói, trong vòng một ngày liền có thể phá giải khốn cục trước mắt sao? Tổ chuyết thở dài nói. Chẳng lẽ ngài không lo lắng cho huynh đệ của mình lại gặp phải bất chắc sao? Chẳng lẽ cái rừng báu này còn trọng yếu hơn tính mệnh sao? Giang Khôi nghiến răng nghiến lợi, hùng ác nói. Gã đạo tặc tường Tây này, hại ba cái tính mạng của huynh đệ ta. Ta há lại cám tấm. Nếu không thể đem gã tặc này thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Mã Trần nói. Tính ra đường nhân kiệt huynh đệ cũng đã mời đến huyện nhà cứu bình chứ. Giang hồi gật gật đầu nói. Nhân kiệt khinh công không yếu, theo cước trình hôm nay nhất định có thể chạy về. Hắn đang nói, đột nhiên có chút do dự. Trong lòng đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, bỗng dừng kinh sợ chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Tổ chức trông thấy thần sắc hắn thở dài nói. Giang Tổng Binh, chỉ sợ cũng bắt đầu lo lắng vì đường nhân kiệt này đi. Bên ngoài có cao thủ âm thầm rình mò làm sao lại tùy tiện thả người đi viện binh đây? Đám người giật mình, Vương Sơn Quý cả giận nói. Còn mẹ nó, lẽ nào nhân kiệt đã... Giang Khôi vùng tay lên ngừng lại gã, nói ra. Chờ nói lung tung, lại chờ một chút. Hắn nói lời này hoàn toàn không có lực lượng. Trình hắn trước tiền cũng có chút trột dạ. Ngồi thường hít một hơi, thỉnh lình nói ra. Các vị nói có thể hay không đêm qua, sát hại tiền huynh đệ chính là đường nhân kiệt. Đám người chầm miệng một lời. Cái gì? Vương Sơn quỳ vỗ bàn một cái mắng. Nói bậy bạ gì đó. Ngồi thường vội vàng cúi đầu đáp. Ừm, là tại hạ nói bừa rồi. Hắn vừa dứt lời, Phồng Linh đột nhiên nói ra. Muội thấy, Ngô đại ca không sai chút nào. Tối hôm qua tất cả mọi người đều ở trong đại sảnh này chỉ có tên đường nhân kiệt này không ở tại. Ai biết, hắn là đi báo tin, hay là căn bản vẫn núp trong bóng tối. Nàng vừa nháo lên, bên cạnh lập tức liền có người phụ họa. Trúc Nương nói, Đúng đúng đúng, hơn nữa trong dương báo này có cái gì, chỉ có bản thân các người biết. Tối hôm qua viết chữ ở trên tường, nhất định chính là hắn. Mấy người càng nói càng giống thật, ngay cả Lâm Đồng và Mã Trần cũng nghĩ thầm lầm bầm. Lâm Đồng dò dự hỏi, nói. Quả nhiên là hắn sao? Hôm qua hắn chủ động yêu cầu đi báo tin như thế. Nguyên lại... Hắn lời còn chưa dứt lời. Giang Khôi đứng dậy cả giận nói. Cầm miệng hết cho ta. Hắn dừng một chút thở dài nói thêm. Ta tin tưởng cách làm người của nhân kiệt. Nói xong liền ngồi xuống, tiếp tục uống rượu buồn. Giang Khôi lên tiếng, người khác tự nhiên không tốt nói lại. Đều trầm mặc xuống, mỗi người một việc. Tổ chuyết từ lúc đêm qua biết được bí mật của đám người Giang Khôi. Trong lòng cầm ghét bọn hắn đến cực điểm. Hắn nhìn một màn nháo kịch này, cũng không muốn nhiều lời, tự động quay người lên lầu. Tổ chức trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Chỉ một lúc sau, cửa phòng lại nhẹ nhàng bị đẩy ra. Tổ chức ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là phòng linh nàng bưng một chén trắng lớn bác xứ, vào cửa liền nói. Tôi đại ca, muội nhìn huynh bận rộn lâu như vậy cũng không có ăn một miếng gì. Cũng đừng đói chết người rồi. Nói xong đem bát bỏ lên trên bàn. Tổ chuyết càng này sinh yêu thích đối với thiếu nữ này, thầm nghĩ. Cô nương hành tàu giang hồ này chính là không giống nhau, tuyệt không biết nhằn nhó thẹn thùng. Hàn sắc thực đói bụng, xem xét trong chén kia, không ngờ là bát mì nấu nước trắng. Trong nước mì, nổi mấy cây rau quả. Tổ chuyết thở dài nói. Lại là ăn mì, liền không có thứ khác sao? Phòng linh cũng thở dài nói. Ai, đúng vậy. Trúc Nương nói mấy ngày nay thời tiết không tốt. Tên quan giữ giản kia lại không để người ta ra ngoài. Tiểu ngũ ca không thể đi săn chút gà rừng, thỏ rừng gì. Chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng một chút. Từ chuyết gật gật đầu nói. Nguyên lại, tiểu ngũ tử có biết đánh thì dừng. Ngày đầu tiên chúng ta ăn, chính là hắn đánh tới. Hắn cũng bụng đói ăn quàng, bừng lên bát mì, ngoác miệng bắt đầu ăn. Phòng linh thuận liện trả lời, ngồi đối diện với tổ chuyết, lặng lặng nhìn hắn ăn mì. Tổ chuyết ngược lại có chút cầu nệ, mấy ngụm ăn xong nói rằng. Cô nhìn cái gì? Trên mặt ta có vẽ gì không? Phồng Huỳnh, Phồng Linh cười hì hì nói. Huỳnh thế nào ngược lại xấu hổ? Ăn no rồi sao? Nói xong liền đứng dậy, thủ dọn bát đũa. Tổ chuyết nói. Chớ vội đi. Trước đây ta đi trên giang hồ không nhiều. Có thể nói cho ta một chút cố sự hành tẩu giang hồ của huynh muội cô. Phồng Linh lập tức hào hứng, đặt mông ngồi xuống, vui vẻ nói. Được. Nói xong, liền bắt đầu nói về chuyện lý thú, mà Huỳnh muội hai người gặp phải. Nói đến mặt mày hớn hở, hứng thú giả rào. Tổ chuyết cũng không xen vào, thỉnh thoảng còn rót cho nàng một chén nước. Hai người ra mở gian phòng, không chút nào tránh hiểm nghi, trò chuyện thoải mái đến cực điểm. Thỉnh thoảng nhìn nhau cười to, giống như hào hữu thân mật. Bất giác, thời gian cực kỳ nhanh. Phòng linh đang nói trận hí kịch gã ác bá đó như thế nào bị đám người trêu đùa, Đột nhiên một trận tiếng kêu to làm hù dọa. Tổ chức bắn người lên, Phong Linh cũng dừng lại câu chuyện. Tiểu ngũ tử đột nhiên đẩy cửa vào, vội la lên. Không xong, tố công tử, công tử bảo đi xem một chút đi, bọn họ đánh nhau rồi. Tổ chuyết và Phong Linh nghe thấy tiểu ngũ tử, cũng không vội hỏi cho rõ, vội chạy xuống dưới lầu. Ba người còn chưa xuống lầu, chỉ nghe thấy đào kiếm giao nhau, vang vọng leng keng. Trong đại sảnh, bàn ghế lật ngã, bát đũa bừa bộn. Đám người ngô thường, Lý Kim trốn ở trong góc, run lầy bầy, chỉ sợ tay bày vạ gió. Trên đất trống, sáu bóng người đánh thành một đoàn, tới tới lùi lùi, một mảnh hỗn loạn. Tổ chết đứng ở trên bậc thang, nhất thời cũng không lên trước được. Chỉ thấy mã chân tay cầm kiếm dài ba xích, khoảng một mét chống ngang ngực, tránh ra một đao của vương sơn quý, nhấc chân đạp trúng ngực đối phương. Giang Khôi vừa thấy vương sơn quý ăn thiệt thòi, vội vàng múa đao nhào lên. Hắn đem một thanh đao thép bình thường, muốn ra một mảnh tuyết sáng bạc. Nhất thời đem mã trần lấp kín, không khẽ hở. Mã trần biết được lợi hại, buông thà vương sơn quý. Trường kiếm trong tay như gió táp mưa rào. Chỉ nghe tiếng vàng keng keng keng, đào kiếm va chạm, lời ra chấm chấm đúng lửa. Lâm Đồng mắt thấy hai người đánh đến khó phần thắng bại. Rút đào từ sau bổ về phía Giảng Khôi. Giảng Khôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió sau lưng, vội ra một chiều bước giả kiếm thế mã chân. Mở tay, trở tay chống chọi một đào Lâm Đồng. Vương Sơn Quý từ dưới đất, mò dậy thân, nổi giận mắng. Quả thật là phản rồi. Nói xong, vùng đào từ sườn tiến công Lâm Đồng. Lâm Đồng vốn không phải là đối thủ của Giang Khôi. Hướng chỉ lại thêm một cái vừa sơn quý. Hắn vội vàng hô. Dương Thụ Hoa, còn chưa động thủ đi. Bằng không thì sớm muộn đều sẽ bị hắn hại chết đó. Dương Thụ Hoa vốn đang do dự. Lúc này rốt cuộc bất chấp rồi. Vùng đào ngăn lại vương sơn quý. Kẻ khác mặc dù nhát gan, nhưng võ công lại không yếu. Khó phần cao thấp với vương sơn quý. Nhưng hai bọn họ so sánh với hai người giang khôi, còn có vẻ không bằng vẫn bị đặt ở hạ phòng. Trong lòng Lâm Đông quính lên, trông thấy ở bên Mã Trần dựng thẳng người lên, cũng không muốn lẫn vào trường tranh đấu này. Hắn bỗng nhìn hô. Mã sư phụ, người cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Võ công Lâm Đồng vốn cũng không bằng Giang Khôi. Hướng chỉ giờ phút này đánh nhau lấy mạng, làm sao cho phép hắn phân tâm đây? Chỉ là một tiếng như thế, Giang Khôi đào thế như gió, một đào chế vào trên đùi Lâm Đồng. Lâm Đồng trúng một chiêu này, bỗng nhìn ngu giá, ngược lại một chút. Đau đơn thấu xương, liền đến mãnh liệt. Trên đùi máu tươi phun ra. Lần này hắn sơ hở chầm hỗ chầm chỗ. Giả hồi lật tay một đào, kéo ngửa qua cánh tay Lâm Đồng. Lâm Đồng nhất thời cầm không được đào thép, trẻ lấy vết thương, ủy oải ngã xuống đất. Mã Trần nghe thấy Lâm Đồng đầu hàng, chỉ do dự chốc lát, Lâm Đồng đã thua rồi. Hắn thấy Giang Khôi nâng lên thành đao, đang muốn kết thúc tính mạng Lâm Đông. Lập tức vẫn nổ quát. Quả thật muốn hạ độc thủ sao? Đột nhiên đâm ra vài kiếm, bước lùi Giang Khôi. Tổ chuyết nói với phòng linh. Cứu người trước. Nói xong liền cất bước xuống lầu. Phòng linh đáp ứng một tiếng, ngồi rồi ở bên cạnh Lâm Đông, kéo xuống góc áo vải. Cặp mắt lại nhìn chằm chằm Tô Chuyết. Không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy tổ chuyết không vội không chậm, giống như đi bộ nhàn nhã. Vậy mà yên ổn trực tiếp đi qua bên thân mấy người đang ác đấu. Mấy người tránh ở một bên, đều vì tổ chuyết mà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng trên sân ánh đào ánh kiếm không chút nào đụng đến góc áo tổ chuyết. Tổ chuyết vòng qua mấy người, đứng ở bên cạnh giường báu kia, đưa tay dùng sức vỗ vỗ hòm gỗ. Mấy người đang đánh nghe thấy rõ ràng, trong lòng đều nhớ lấy giường báu không hẹn mà cùng sai người hướng tổ chuyết. Bà đào một kiếm đến chớp mắt, tổ chuyết nghiêng qua một bước, cố ý tránh bốn người ở hai bên dương bóng. Bốn người kia thấy đào kiếm đều chạy về phía hòm gỗ. Này nếu như chém thật rồi, không thể không bổ nát cái giường. Mấy người vội vàng thu chiều, dựng lại thân hình. Chỉ nghe tổ chuyết cười nói. Các vị sao không lập tức phân ra sống chết, như thế một dương bảo bối này vừa vặn tiện nghi ta rồi. Đám người vừa bị hắn ngăn lại, cũng đều tỉnh táo chút. Trong lòng tuy có cơn giận, nhưng cũng dừng tay không đâu nữa. Giảng hồi nặng nề hừ một tiếng, ngồi ở trên ghế ngay cạnh Bảo Dương. Mã Trần và hắn ngăn cách, ngăn cách không nhỏ. Đi chỗ xa, tìm cái bằng ghế mà ngồi. Trên thân hai người Vương Sơn Quý và Dương Thụ Hoa đều bị thương. Một người ngồi ở bên cạnh Giang Khôi, Dương Thụ Hòa thì đi đến bên cạnh Lâm Đông, đi xem thường thế hắn. Tổ chức thấy trong góc còn có Lý Kim đang rút lẩy bẩy, hiển nhiên lại có chút thần trí mơ hồ. Tổ chức thở dài, tiến lên đỡ dậy Lý Kim, thủ xếp hắn ngồi ở cửa ra vào. Đám người trúc đường thấy, mấy phe nhân mã rốt cục yên tĩnh rồi, mới cẩn thận lên trước mấy bước. Trúc nương hướng tiểu ngũ tử nháy mắt, hai người vội vàng xách ấm trà, phân biệt đi chầm trà cho hai bên ác đấu. Trúc Nương rót từng chén cho Giang Khôi và Vương Xuân Quý, trong miệng cười làm lành nói. Giảm nhiệt, giảm nhiệt, có chuyện gì thì từ từ nói. Trong lòng Giang Khôi nhẫn nhịn một đám lửa, nâng chùm trà lên uống một hơi cạn sạch. Trúc Nương vội vội vàng vàng rót nước cho hắn, còn không ngừng khuyên giải an ủi. Mã Trần nhìn thấy có mắt Giang Khôi hùng hằng chừng chừng nhìn mình, không sợ chút nào tiếp nhận chén trà mà tiểu ngũ tử đưa tới, chậm rãi uống. Hai người Dương Tụ Hòa và Vương Sơn Quý đánh đến miệng đắng lưỡi khô uống liền hai chén lớn, mới thoáng khá hơn chút. Chỉ có lầm đồng một mình bằng bọc kỹ vết thương. Căn bản không có sức động đậy, dựa vào thằng lầu thấp giọng rên rỉ. Tổ chức nhìn người của mấy vẻ nói Hẳn là các vị đều đã xác định đối phương chính là hung thủ. Lúc này mới muốn đánh nhau chết sống à? Giang Khôi cả giận đáp. Ta sớm định nghĩ đến, đêm ngày đầu tiên chính là một mình Lâm Đông còn tình. Không phải hắn thì còn là ai? Buồn cười, là ta còn liều mạng thuyết phục chính mình. Tin tưởng hắn đi. Lâm Đông đổ máu quá nhiều, tức giận đến toàn thân phát run, thấp giọng nói. Rõ ràng là ngươi, muốn nuốt cổng lao này một mình, mới muốn hại chết chúng, hại chết chúng ta. Tổ chuyết lòng dạ biết rõ, đột nhiên nói với Ngô Thường. Chắc hẳn, Ngô hình lại phân tích tình tiết vụ án cho mọi người đi. Ta liền đoán được sẽ có loại cục diện này, nhưng không biết sẽ đến nhanh như thế. Ngô Thường sững sờ nói. Ừ, Tô Huỳnh đệ nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tổ Chuyết không trả lời hắn, cười nhạt. Giảng hồi vỗ bàn một cái, cả giận nói. Tô Chuyết, người nói trong vòng một ngày sẽ cho ta đáp án. Đến bây giờ nói thế nào? Nếu người không nói rõ cho ta, đừng trách ta thu nhập luôn cả người. Lúc hắn nói lời này, khóe mắt liếc nhìn Lâm Đồng ở bên, trên màn dữ tợn cò rúng. Tổ chuyết cũng không sợ hãi, ngược lại mặt lộn mỉm cười, bước đi thầm thả hai bước, nói. Giang Tổng Binh, ngài còn nhớ được ta đã nói với ngài, để ngài lưu lại cái rừng tài bảo này, mang theo huynh đệ thủ hạ rời đi sao? Chẳng lẽ cục diện này bây giờ ngài thật muốn nhìn đến sao? khóe mắt giảng khôi hơi hơi nhảy một cái, nặng nề thở dài, nói. Bớt nói nhiều lời, người cứ đem chân tướng nói cho rõ ràng đi. Tổ chuyết thấy hắn vẫn chấp mê bất ngộ như cũ, nói. Cũng tốt, vậy thì ta nói cho mọi người một chút, đáp án của cục này. Mã Trần nghi ngờ nói. Ừ, cục, cục gì? Tổ chuyết cười nói. Không sai, Cả chuyện này đều là một cái bẫy được chuẩn bị tỉ mỉ. Gì mà ngọn núi đổ sụp, đạo tặc tương tây, đồng bào tương tàn, đều là một bộ phận của cục này. Mã sư phụ, chắc hẳn ngài là người vô tội nhất. Thế nhưng ai bảo ngài cuốn vào trong chuyện thị phi này đâu. Phong Linh bừng chén trà đi đến bên cạnh Tổ Chuyết, nói. Tô đại ca, có phát hiện gì sao? Uống miếng nước rồi từ từ nói. Tổ Chuyết tiếp nhận chén trà, nhìn thoáng qua nàng, mỉm cười nói. Đa tạ. Tiện tay đặt chén trà xuống, lại nói. Vừa nãy ta đã nói rồi, tất cả những sự tình này đều phát sinh là đã được chuẩn bị tốt. Mục đích căn bản không phải vì cướp đoạt Ngọc Bích Bàn Long. Căn bản chính là bởi vì các người đã từng làm ra một phen chuyện ác. Giang Khôi giật mình, ẩn ẩn đoán được sự tình. Vỗ bàn một cái nói. Người bớt nói nhiều lời, cứ nói cho chúng ta biết, gã đạo tặc tương Tây này là ai? Tôi chết nói. Ngài gấp cái gì? Vừa rồi các người muốn lấy mạng nhau, giống như kẻ thù. Cô không nghĩ sao lại biến thành tình hình thế này sao? Giang Khôi hừ một tiếng chỉ vào hai người Lâm Đông, Dương Thụ Hòa, nói rằng Đây còn cần nhiều lời sao? Rõ ràng là hai tên gia hảo ăn cây táo, rào cây sung này, cầu kết đạo phì, muốn cướp đoạt dương báu, Lâm Đồng nghiến rằng, giận quá hóa cười, nói. Thật là kệ, án cáo trạng trước. Rõ ràng người muốn nút cổng lao này một mình. Vậy mà không tiếc đem chúng ta đều trừ bỏ. Cũng tốt, che giấu tội ác mà ngươi phạm phải. Mã Trần nghi ngờ nói. Tô công tử, ta nghe bọn hắn tranh chấp, cảm thấy hai bên nói đều có lý. Thế nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc thì ai nói đúng? Tô chết nói. Mã sư phụ đã hỏi, ta liền giải thích cho ngài nghe một chút. Nói trắng ra, kỳ thật rất đơn giản. Trận đội chiến này chính là một tay gã hùng thủ thúc đẩy. Chắc hẳn mã sư phụ cũng thấy rõ, một nhóm chín người giang tổng binh, tuy là đồng bào, lại không đồng lòng. Mặc dù không đến nằm bè bầy đảng, cũng có thể nói từng người mang ý xấu riêng. Theo ta phỏng đoán, tiền báo Đường Nhân Kiệt cùng vị vương Sơn Quý này hẳn là thân mật nhất với Giang Tổng Binh, có thể nói là tâm phúc. Mà vị lâm đồng này chắc là không được Giang Tổng Binh thích nhất, bởi vì hắn đầu óc linh hoạt, lại không có lòng kính sợ với Giang Tổng Binh. Mà Dương Thụ Hóa cũng kém không nhiều. Hắn là người ngay thẳng, thậm chí có chút ngoan cố. Kẻ thù ác chính là lợi dụng điểm này, chế tạo trận nội chiến này. Giang Khôi tỉ mỉ suy tư. Quả thật như thế, cả giận nói. Người nói là hắn. Tôi chuyết xen lời hắn, Ngài không cần phải gấp gáp. Sự tình ta đã trả được rõ rõ rành rành. Được rồi, trở lại chuyện chính. Kỳ thật những người hoài nghi Giang Khôi. Các ông không ngại nhìn Lý Kỳ một chút. Điên điên khùng khùng như thế. Đoạn đường này đối với các ông có thể nói không có chút lợi ích nào. Thế nhưng Giang Tổng Binh vẫn dắt hắn đi chung. Chắc là vì tặng hắn chút phú quý, vì ưu tiên tình nghĩa đồng bào chứ. Giang Khôi khẽ nói. Không sai ngay cả Lý Kim ta đều không có vứt xuống. Làm sao lại sát hại những người khác? Hắn trợn mắt, nhìn thẳng hai người Lâm Đồng Dương Thụ Hòa. Tổ Chuyết nói. Nói không sai, Giang Tổng Binh, có lẽ ngài không biết. Kỳ thật từ sau buổi sáng hôm phát sinh vụ hung án, Lâm Đồng liền bắt đầu hoài nghi ngài rồi. Ông ta và ta còn có Ngô Huynh, ba người cùng nhau khổ tư cầu đố mật thất giết người. Lúc ấy hai người Ngô Huỳnh và Lâm Đông sinh ra một cái giả thiết lớn gan. Lâm Đông, ông còn nhớ được không? Lâm Đông thờ nói. Tôi thế nào lại quên? Cũng bởi vì cái này, tôi mới hoài nghi đến hắn. Tô Chuyết tiếp lời thoại, nói. Cái giả thiết này chắc hẳn mọi người đều biết. Đó chính là gian phòng kia kỳ thật căn bản cũng không có khóa lại. Sáng sớm hôm đó là Giang Tổng Binh dẫn đầu phá mở cửa phòng cho nên nói cửa này đã khóa, tất cả đều là lời nói một bên của Giang Tổng Binh. Giang Khôi cả giận nói. nói nhảm, cửa phòng đó rõ ràng đã khóa rồi. Tổ chức khoát khoát tay ngắt lời hắn, nói. Cái giả thiết này có vẻ như rất có khả năng, đã từng để cho ta hoài nghi đến. Bất quá rất nhanh, liền bị ta phủ định. Đầu tiên, then cài cửa kia thật có vết bẻ gãy cùng góc độ đầy cửa không kém bao nhiêu. Nếu là hung thủ giả tạo, vậy cũng giả tạo quá giống. Tiếp theo, Lâm Đông, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Ban đêm ngày trước ông đừng gác. Hồ Quang xác thực đập cửa, lại không thể vào phòng. Nói rõ cửa phòng xác thực khóa lại. Lâm Đông không cách nào phản bác, hé mồm nói. Nhưng mà... Tổ chuyết không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Đương nhiên, Hồ quang gõ cửa cũng có thể là chỉ là một tuồng kịch thôi. Mục đích chính là che giấu chuyện cửa đó cũng không khóa. Trước đó, Hồ Quang thụ ý của Giang Tổng Binh. Làm như thế nào? Hợp mưu chiến lực công lao này. Có thể là ông ta hoàn thành nhiệm vụ, lập tức để bị diệt khẩu. Nhưng giả thiết này quá mức cưỡng ép, cũng có rất nhiều sơ hở. Miễn bản cái khác, chẳng lẽ Giang Tổng Binh liền không sợ Lâm Đông quá thật đi đầy cửa sao? Còn nữa, Lâm Đông ông đứng gác đêm rồi ngủ thiếp đi. Vì sao hung thủ lại không giết ông đây? Đám người trong đại sành nghe lời giải thích này, liên tục gật đầu. Tổ chuyết lại nói. Đương nhiên, hôm qua Giang Tổng Binh phái người đi cầu cứu. Đường nhân kiệt xin lệnh, cũng khiến bọn Lâm Đồng hoài nghi một chút. Bọn họ đều biết, đường nhân kiệt là tâm phúc của Giang Tổng Binh. Lúc này đường nhân kiệt không để ý nguy hiểm là bên ngoài có một gã đạo tặc tương Tây đang rình mò, chủ động lĩnh mệnh. Mà tối hôm đó, Gã đạo tặc này liền hiện thân, khinh công lại không tầm thường. Việc này tự nhiên dễ dàng liên tưởng đến kẻ gọi là đạo tặc tương Tây này, chính là đường nhân kiệt. Giang Khôi chỉ cảm thấy hoàng đường, liền mắng. Nói nhảm, nói nhảm. Tù chết cười nói. Không sai, giả thiết này xác thực không đứng vững, bởi vì nếu gã đạo tặc này là đường nhân kiệt, vì sao ông ta muốn giết tiền báo? Tiền báo không phải cũng là tâm phúc của Giang Tổng Binh sao? Hơn nữa, tiền báo thế mà ngay cả kêu cũng không kêu, liền bị mất mạng rồi. Võ công của đường nhân kia có thể cao như vậy sao? Lâm Đồng Dương Thụ Hòa nghe giải thích lần này, không lời nào để nói. Dương Thụ Hòa oán giận nói. Lâm Đồng, ông thực sự là hại tôi rồi. Ai... Giang Khôi cả giận nói. Lâm Đồng, người còn có lời gì để nói? Rõ ràng chính là người hại chết Triệu Thành Đức, Hồ Quang. Đêm hôm đó, Ai có thể so với người có thời gian để giết người chứ? Tổ chức khoát tay nói. Giang Tổng Binh cũng nói sai rồi. Nếu Lâm Đông thật là hung thủ giết người, vậy làm sao đem cửa phòng kia khóa trái? Lại là như thế nào mà sát hại tiền báo? Gã đạo tặc tương Tây kia là ai đây? Giang Khôi gật gật đầu nói. Nói như vậy, Lâm Đông cũng không phải hung thủ. Ngô Thường đột nhiên nói. Tù hình đệ, để nói như thế chính là đang hoài nghi ta khích bác ly gián rồi. Ta xác thực cùng bọn họ suy đoán qua tình tiết vụ án. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại có thể đánh nhau. Mã Trần nói. Được rồi, được rồi. Việc này cũng coi như qua. Người ngồi đây đều suy đoán qua ai là hung thủ. Phạm sai lầm cũng là không tránh khỏi. Hơn nữa ai lại không bị hoài nghi. Tô công tử đã nói hai người bọn họ đều không phải là hung thủ. Hung thủ kia đến cùng là ai? Mật thất giết người này là làm bằng cách nào? Tô Chuyết nói. Vừa bắt đầu ta cũng bị những câu đố này làm khó. Ta hoài nghi tới Lâm Đông, Giang Tổng Binh, thậm chí còn hoài nghi tới Mã Sư Phụ, Lý Kim ra ngây giả dại cùng mỗi người trong khách điếm này. Thế nhưng cũng phỏng đoán này, đều không đứng vững. Thẳng đến đêm qua, gã đạo tặc tường Tây kia hiện thân giết người. Ta mới tìm được mâu chốt lý giải câu đố Đám người nghe được không hiểu ra sao, Mã Trần nói. Tô công tử, cậu liền đừng thừa nước đục thả câu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Chuyết nói. Mâu chốt này chính là cái chết của tiền báo. Tất cả mọi người đều cho hắn là bị đào tặc tương Tây đánh chết. Nhưng nguyên nhân chân chính của cái chết thì lại là ám khí. Đám người nghi ngờ nói. Ám khí? Tổ chuyết gật gật đầu, nói rằng. Không dài Đêm qua ta đã, đã kiểm tra cẩn thận. Toàn thân tiền báo không có ngoại thương. Chỉ có phần cổ bên trái có một cái lỗ kim nhỏ bé. Nếu không quan sát tỉ mỉ, còn thật không thể dễ dàng phát hiện. Tiền báo chính là bị cường châm đâm vào cổ trái mà chết. Mã Trần bật thốt lên. cường chấm, trên giang hồ có vị cao thủ nào dùng loại ám khí này? Tổ chức lắc đầu cười cười nói. Mã sư phụ không cần phải suy nghĩ bởi vì ám khí kia căn bản không thể nào là gã đạo tặc kia phát ra bởi vì chỗ đứng bên trái của tiền báo khi chết chính là một cây cột trụ hành lang nếu thật là cách làm của gã phi tặc kia cương châm liền sẽ đâm vào cột trụ hành lang hơn nữa cây châm kia lại không có lưu vào trong thân thể tiền báo nào có đạo lý hung thủ giết người xong còn đi nhổ cương châm người nói đây không phải thật là kỳ quái sao mã trần gật gật đầu nói tiền báo kia lại chết như thế nào? Tử Chuyết thở dài nói. Ta nghĩ, tất nhiên là trước đó có người ở trên cột trụ hành lang bố trí cơ quan. Tiền báo đi đến đó, xúc động cơ quan, cơ quan bắn ra cường trầm, vừa vặn bắn vào cột tiền báo. Tuy nói ta không có thể tìm thấy chứng cứ, nhưng đây cũng là duy nhất có thể giải thích thông suốt. Vậy Triệu Thành Đức và Hồ Quang là chết như thế nào? Từ Chuyết đáp. Cái chết của tiền báo để cho ta linh cơ khẽ động, lại một lần nữa kiểm tra thi thể của Triệu Thành Đức và Hồ Quang. Quả nhiên, trên bà vai của hai người đều phát hiện lỗ kim giống nhau. Chúng ta hãy trở lại đêm ngày đầu tiên. Triệu Thành Đức sớm trở về phòng. Lúc ấy Hồ Quang còn cố ý dặn dò ông ta không cần khóa cửa. Có thể suy ra, vị huynh đài này bình thường rất là qua loa chủ quan. Quả thực chính là trong đầu thiếu nếp nhăn. Nhưng hắn dù không ra dáng, Cô không đến mức quay đầu liền quên luôn Hồ Quang. Triệu Thành Đức một mình lên lầu trở về phòng. Kỳ thật cô không đóng cửa, nên lên giường đi ngủ luôn. Thế nhưng sau đó không lâu, hung thủ liền tiến, tiến vào gian phòng. giảng Khôi lập tức ngắt lời, đáp. Chờ một chút, khi đó hung thủ vào phòng, vì sao Triệu Thành Đức đều không có chút cảm giác nào? Hung thủ kia lại thế nào tiến gian phòng? Nếu không phải có khinh công tuyệt đỉnh, làm sao có thể đến lầu hai Tử Chuyết cười cười nói. Hùng thủ không cần khinh công tuyệt đỉnh, mà là theo cái cây to trong sân này bò lên lầu 2. Lúc ấy mọi người ngồi trong đại sảnh, chúng ta đều không nhìn thấy. Thế nhưng chỗ ngồi lúc ấy, chỉ có một người có thể trông thấy trong sân. Cái này đã nói lên, hắn và hung thủ tất nhiên không thoát được liên quan. Về phần Triệu Thành Đức, căn bản không có cảm giác gì. Nguyên nhân anh ngay ở lỗ kim trên bả vai hắn và trong cái đầu gối rách ở trong phòng. Đám người có chút mê hoặc, không biết có quan hệ gì với cái đầu gối. Mã Trần có chút giật mình nói. Trầm kia bôi thuốc mê, liền giấu ở trong đầu gối. Triệu Thành Đức rất chủ quan, lúc lên giường không cẩn thận liền sẽ bị đâm. Tổ chức gật đầu nói. Không sai. Mã Trần lại hỏi. Thế nhưng bọn hắn làm sao lại biết cây trầm kia nhất định có thể đâm tới Triệu Thành Đức. Nếu là người khác, tiện tay sờ một cái, tất nhiên đến lộ tẩy rồi. Tổ chuyết nói. Nói không sai, cho nên Hồ Quang đương nhiên phải bị dẫn ra. Mưu kế này mới áp dụng tốt được. Hung thủ vào phòng, phát hiện Triệu Thành Đức đã hôn mê rồi. Nên cài chốt khóa cửa tránh trong phòng. Thằng đến sau nửa đêm mới sát hại Triệu Thành Đức. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì huyết dịch trong phòng ngừng kết chậm hơn so với bên ngoài. Mà hung thủ vì không muốn thủ pháp gây mê Triệu Thành Đức bại lộ quá sớm, nhất định phải đem châm lấy ra. Có lẽ là sợi bông trong gối đầu quấn quanh, ngược lại làm châm lõm sâu trong đó, cho nên hung thủ mới muốn xé rách cái đầu gối kia. Giang Khôi nói, Gã hung thủ lại như thế nào từ bên ngoài khóa trái cửa phòng đấy? Tù chuyết lắc đầu nói, Hung thủ căn bản không có khóa trái cửa, từ bên ngoài, mà là bò ra từ cửa sổ. Giang Khôi cả giận nói. Không phải người nói hung thủ tuyệt không có khả năng nhảy ra từ cửa sổ sao? Làm sao lúc này lại nói ra những lời này? Mã Trần gật gật đầu nói. Lúc ấy Tô Công Tử phân tích cũng không sai. Bất quá đêm qua, kiến thức hình công của gã đạo tặc kia. Như vậy hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Tổ chuyết vẫn như cũ, lắc đầu nói. Nếu tên đạo tặc kia thật có thân thủ như thế, cần gì phải phiền toái như vậy đâu. Hùng thủ ở sau bình minh, dùng cái thang cũ bên trong lán củi để bò xuống. Đám người sững sờ, rồi rít nói. Đơn giản như vậy sao? Giang Khôi cả giận nói. Nói nhảm, lúc đó người không phải nói gì mà hung thủ không thể để lại dấu chân sao? Vậy là chuyện gì xảy ra? Khóe miệng tôi chết nhấc lên, nói. Ai nói hung thủ không để lại dấu chân? Chỉ là chúng ta đều không chú ý tới thôi. Tất cả mọi người có chút mơ hồ. Vương Sơn Quý đột nhiên nói ra. Không đúng, ngày đó đoàn người rõ ràng đều ở, không có khả năng không chú ý tới dấu chân của hung thủ. Tổ chuyết nói. Không, chúng ta xác thực đều không để ý đến. Lúc ấy trên đất ngoại trừ dấu chân đi đường đặc biệt của Hồ Quang, còn có dấu chân một người. Đó chính là người phát hiện thi thể sớm nhất, Trần Trường Quỹ. Tổ chuyết quay người chỉ vào đang tựa. Chỉ vào người đang tựa bên quầy hàng, Trần Trường Quỹ, làm gã trùng niên hèn mọn này, giật mình kêu lên. Mã Trần cũng có chút không dám tin tưởng, nói. Cậu nói, hung thủ là Trần Trường Quỹ sao? Tổ chuyết nghiêm mặt nói. Không, hung thủ hết thảy có sáu người. Nói đến đây hắn tự hồ có chút khát nước, bừng lên chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch Tiếp theo nói thêm. Sáu người này chính là Ngô Thường, Huỳnh Mội Họ Phòng, Trúc Nương, Trần Trường Quý và Tiểu Ngũ Tử. Đám người giật bắn người lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua Tô Chuyết, giống như hắn điên rồi. Ngô Thường kinh ngạc nói. Tô huynh đệ, cậu chớ nói lung tung. Tô Chuyết cười nói. Ta làm sao nói lung tung? Trần Trường Quý leo xuống từ lầu 2, cất kỹ cái thang, giả bộ phát hiện thi thể, như vậy liền sẽ không có ai hoài nghi vết trần quán ở hiện trường. Quả thật là thiết kế xảo diệu. Buổi sáng hôm đó, Trần Trường Quỹ phát hiện thi thể, mặc một thân áo tơi. Chắc hẳn chính là vì che giấu vết máu trên người đi. Thế nhưng hắn quên đáy giày của mình cũng dính vết máu. Thế là trên mặt đất lại lưu lại mấy dấu chân có vết máu nhàn nhạt, nhạt. Lúc ấy chúng ta đều cho là Hồ Quang đổ máu. Thế nhưng Hồ Quang chết là nửa đêm, máu tươi đã bắt đầu ngưng kết rồi như thế nào sẽ lưu lại dấu vết dưới bàn chân của Trần Trường Quỹ đây? Hơn nữa ta còn chú ý tới bộ thang cũ trong lán củi kia. Rõ ràng đã vứt bỏ rất lâu rồi. Cho nên đè trên mặt đất một lát thì bắt đầu mục nát. Cạnh ngoài thì sinh rêu xanh. Nhưng mà khi đó, bộ thang kia một mặt mọc rêu xanh rõ ràng đặt trên mặt đất rồi. Lộ ra một bên mục nát. Đây chẳng lẽ không phải một cái sơ hở rất lớn sao? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Mã Trần nói. Thì ra là thế. Cái chết của tên Triệu Thành Đức tạm thời đã làm rõ. Như vậy Hồ Quang lại chết như thế nào? Chiếu theo lời cậu nói, Trần Trường Quỹ tránh trong phòng cả đêm, tuyệt đối không thể lại xuống lầu giết Hồ Quang. Tô Chuyết gật gật đầu nói. Không sai, Hồ Quang là chết ở trong tay của Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử. Đêm trước, tất cả mọi người trông thấy Hồ Quang động tay động chân với Trúc Nương. Mà lúc đó, Trúc Nương cũng không tức giận, đó cũng không phải là Trúc Nương nhìn quen trăng gió rồi, mà vì dẫn dụ Hồ Quang mắc lừa. Màn đêm buông xuống, Hồ Quang không có mở cửa phòng, liền đi xuống lầu. Đó là Lâm Đông tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng Hồ Quang vì sao xuống lầu đấy? Lại không nói rõ ràng. Mà tại sao Hồ Quang lại đến lán củi đâu? Chắc là ước hẹn với Trúc Nương đi. Hồ Quang tự cho là mình có diễm ngộ. Ai nghe từ ngũ từ lúc ấy đang ẩn ở bên cạnh đống củi. Đột nhiên đánh chết Hồ Quang. Sau đó, Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử đem cái thang kia dựng tốt, thuận tiện cho Trần Trường Quỹ trốn ra. Tiểu Ngũ Tử hư một tiếng cả giận nói. Cái này chỉ đều là người bỗng dưng đặt điều, chẳng lẽ còn có chứng cứ gì sao? Tô Chuyết nói. Ta đương nhiên có chứng cứ. Mọi người có nhớ được ngày đầu tiên khi nhìn thấy Trần Trường Quỹ, ông ta mặc quần áo gì không? Đám người mờ mịt nhìn nhau, căn bản không nhớ rõ. Tổ chuyết tự trả lời. Là một thần áo lụa xanh nhạt. Nói xong, lấy ra một mảnh vải nhỏ trong ngực, chính là một mảnh vải lụa màu xanh. Hắn nói tiếp. Đây là sáng nay, tao phát hiện trên tàng cây. Tao vốn muốn tìm xem đêm qua tên đạo tặc kia có thể để lại đầu mối gì không. Lại ngoài ý muốn phát hiện cái này, càng làm cho tao vững tin suy đoán của mình. Mảnh vải này chính là lúc người leo cây không cẩn thận bị rách phải không? Trần Trường Quỹ Ông sợ vạn nhất cái trầm kia không thể gây mê Triệu Thành Đức. Ông từ cửa chính vào nhà, còn lấy cớ chỉ hoãn. Mới tốn sức bò lên lầu 2, nhưng không nghĩ rằng lưu lại chứng cớ này. Trần Trường Quỹ run lẩy bẩy, không biết trả lời thế nào. Tổ chuyết lại nói. Trúc Nương, bà còn nhớ rõ sáng sớm hôm đó, tình hình lúc ta gặp bà sao? Lúc ấy bà vừa lên, mới từ gian phòng đi ra, nhưng mà vì sao ta nhìn thấy đế giày và vạt áo dưới của bà đều có bùn bẩn, hơn nữa đã khô rồi. Hôm trước bà thế nhưng là một bước đều không rời đi phòng lớn này. Tại sao quần áo lại dính lên nước bùn? Chuyện này chỉ có thể là nửa đêm bà đi ra ngoài mới có thể dính lên. Hai ngày nay không rảnh giặt quần áo, bộ quần áo kia còn trong phòng chứ. Trúc nương ngụy biện nói. Một mảnh vài rách, một bộ quần áo bẩn, liền có thể chứng minh chúng ta giết người sao? Thực sự là trò cười. Giang Khôi nói. Không sai, ta không tin tên tiểu tử này có thể giết được Hồ Quang. Tô Chuyết nói. Ta đã nói, bà vai của Hồ Quang cũng có lỗ kim. Nói rõ cũng bị hắn mê choáng rồi. Thân hình Trúc Nương xa với, không tới bà vai Hồ Quang. Đương nhiên, nàng ta sẽ không đâm. Thế nhưng Giang Tổng Binh, chắc hẳn ngài còn nhớ một loại kỹ nghệ gọi là thổi tên chứ. Giang Khôi và mấy người thủ hạ nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Khôi run giọng nói. Cái gì... gì cơ? Tổ chuyết nói. Thổi tên, chính là đem châm giấu ở trong ống trúc nhỏ, lấy miệng thổi hơi đem châm bắn ra. Đây là một loại thủ pháp đi săn mà thợ săn ở khu vực miêu kiều am hiểu. Tiểu ngũ tử căn bản chính là một thợ săn, giỏi về thổi tên bắn giết thịt rừng. Đêm trước, thịt rừng mà chúng ta ăn, chắc hẳn đều là tiểu ngũ tử bắt bắt tới, Hắn dùng thổi tên, bắn trắng hồ quang. Đương nhiên có thể đem hồ quang đánh chết. Tiểu ngũ tử sử dụng thổi tên làm cần câu cơm của hắn. Tất nhiên sẽ không vứt bỏ. Nhất định cũng còn cất giấu ở trong phòng hắn chứ. Nếu một mảnh vải rách không có cách nào chứng minh, như vậy món hùng khí này có thể chứng minh hay không đây? Ba người trúc đường nghẹn họng nhìn chân chối, không còn lời gì để nói. Giang Khôi hét lớn một tiếng, cả giận nói. Nguyên lại quả thật là các người. Vương Sơn Quý, còn chưa động thủ. Hai người vỗ bàn một cái, rút đào đứng dậy, trợn mắt nhìn hướng đám người trúc nương. Đám người ngồi thường không nhịn được lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ hoang sợ. Phong Linh đột nhiên hướng tổ chuyết, khóc giọng nói. Không phải, không phải, tổ đại ca, Huỳnh nói với bọn họ, Trúc Nương và Trần Thúc không phải là hung thủ. Phòng hồ hồ một tiếng. Tiểu muội Giữ chặt phòng linh, hai mắt hùng dữ, chừng tổ chuyết. Tổ chuyết cười nói. Các người gấp cái gì? Không phải ta đem chén nước trà kia uống rồi sao? phòng linh đột nhiên khẽ giật mình, nói. Cái gì? Huỳnh, Huỳnh biết. Tổ chuyết nói. Trong trà kia hạ thuốc mê, cả mùi cũng thay đổi. Sao ta lại không biết? phòng Linh ngốc nói kia, vậy huynh còn uống? Mã Trần thầm kêu không tốt, vội hỏi. Thuốc mê? Thuốc mê gì? Hắn vừa dứt lời, Giang Khôi vào Vương Sơn Quý quát to một tiếng, uể oải ngã xuống đất. Người khác bối rối không hiểu, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tổ chết nói. Mã sư phụ cẩn thận cả đời, chỉ vì ác đấu một trận, giấc cổ cũng chủ quan rồi. Vừa giờ mọi người uống nước trà bị hạ thuốc mê, đoán chừng hạ dược hơi nhẹ, đến lúc này mới phát tác. Giang Khôi ngồi dưới đất, không còn chút sức nào, cả giận nói. Nguyên lai, người cùng bọn hắn là đồng bọn. Tổ chết lắc đầu nói. Trước đó ta cũng không biết trong trà hạ độc. Thẳng đến thời điểm phong linh bưng cho ta, ta mới rõ ràng. Mà khi đó, các người đánh đến miệng đắng lưỡi khô, đều đã uống ít, chỉ ít ba chén. Nói đến đây, Hắn cũng thấy có chút không có sức gì, vội vàng vị một cái ghế ngồi xuống. Mã Trần chỉ cảm thấy toàn thân càng mềm nhũn, áo não nói. Ai, nghĩ không ra, cuối cùng cũng mắc lừa. Thế nhưng Tô Công Tử... Nếu cậu biết nước trà cổ quái, vì sao lại muốn uống xuống? Tổ chuyết đáp. Bởi vì ta tin tưởng, bọn họ chỉ vì báo thù, cũng không muốn tổn thương người vô tội. Đúng không Ngô Hinh? Kỳ thật cục này của các người lộ ra vô số sơ hở. Ta sớm nên khám phá rồi. Thế nhưng Ngô Huỳnh cũng là cao thủ, vẫn luôn lừa dối ta. Để ta nhìn thấy hiểm khích của đám người giang khôi. Về sau sợ ta sinh nghi, lại để cho phong linh đến dẫn ta lạc lối. Đương nhiên Huỳnh cũng biết, tiểu cô nương như phong linh lại càng dễ khiến tin tưởng. Phong linh đột nhiên vội la lên. Không phải, không phải. Trong hốc mắt, cũng sắp giàn nước mắt, quả thật khiến người ta yêu thương. Ngô Thường thay đổi vẻ mặt thở dài. Nghĩ không ra, cậu biết nhiều như vậy. Tổ chuyết gần gần đầu nói. Ta còn biết, Huỳnh hẳn là con trai của lão tộc trưởng Nam Vũ Thôn, tộc trưởng đời tiếp theo chứ. Ngô Thường cười nhạt một tiếng nói. Cái này cậu cũng biết. Đám người giang khôi đều quá kinh sợ, bật thốt lên. Cái gì? Nam, Nam Vũ Thôn. Tổ chức cũng không để ý tới bọn hắn, nói ra. Khi ta đoán được các người là người Nam Vũ Thôn về sau, vậy liền không khó đoán được. Nam Vũ Thôn hẻo lánh như thế, không có văn hóa, có được học thức như vậy, thân phận tất nhiên bất phàm. Hơn nữa những người trong tiệm này, từng lời, từng người nghe lời huynh răm rắp. Bất luận là để cho ta ở trọ, còn là huynh muội họ phòng đồng ý ta mời đều bởi vì một câu nói của Huynh. Sự tình rõ ràng như thế, nếu ta nhìn không ra, há không phải người ngu sao? Ngô thường khen. Chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại, liền có thể đoán được nhiều chuyện như vậy. Bàn sự của tổ huynh đệ ta bội phục từ đáy lòng. Cậu có thể hay không nói cho ta, cậu làm sao hoài nghi đến trên người chúng ta đây? Tổ chết cười nói. Ta đã nói rồi, cục này của các người sơ hở vô số, chỉ là ta quá mức ngu xuẩn, ngay từ đầu không có phát hiện. Đầu tiên, căn khách sạn này rõ ràng là tu bổ một gian lầu gỗ rách nát mà thành. Có chút tầm ván gỗ còn tỏa ra hương môi tùng, gỗ mới. Ta nghĩ đây nhất định là chuyên môn xây vì một nhóm người giang khôi. Thứ hai, vị trần trường quỹ này giờ giờ ương ương. Căn bản chính là một đầu bếp, lại mặc một thân áo lụa. Nói rõ, bọn hắn có lẽ căn bản chưa quen thuộc. Cách ăn mặc quần áo của người Hán chỉ là trông mèo vẽ hồ mà thôi. Thứ ba, chính là vị huỳnh đệ phong hồ này. Thân là một gã giảng hồ mãi nghệ, vốn nền thiện trí giúp người, khuôn mặt tươi cười đón chào mới đúng. Nhưng Thủy Trung đối với đám người giang khôi trợn mắt mà nhìn, đây không phải là kỳ quái hơn sao? Kỳ thật đêm trước bọn hắn từ trong miệng Trúc Nương biết được gian phòng của Triệu Thành Đức. Giữa buổi cầm tối lợi dụng cơ hội biểu diễn mua dối, tiến vào gian phòng của Triệu Thành Đức và Hồ Quang. Lúc này, mới đem châm giấu vào trong gối đầu. Thứ tư, ngày hôm qua sau khi phát sinh huyết án, Giang Khôi sai người lục soát phòng của mỗi người. Thế nhưng bọn hắn lại nói, trong phòng của Huynh chỉ có cái bao phục, không có gì khác. Nếu Huỳnh thật sự là tiên sinh dạy học bồ hồi hương, thế nào chỉ có chút ấy hành lý? Thứ năm, chữ bằng máu hai lần xuất hiện càng là khiến người ta hoài nghi. Bởi vì hai nơi viết chữ bằng máu này, độ cao để viết cũng khác nhau rõ ràng xuất từ tay của hai người. Cái trước là Trần Trường Quý chịu chỉ thị của Huỳnh mà viết. Cái sau thì là Huỳnh tự mình viết. Chính là nhiều điểm đáng ngờ như thế mới khiến cho ta đem các người liên hệ đến một chỗ. Ngô Thường thở dài nói. Thụ giáo, nghĩ không giả, ta tự cho mình là tính toán không bỏ sót. Thế nhưng ở trong mắt Tô huỳnh Đệ lại là trăm ngàn chỗ hở. Tô huỳnh Đệ nếu như ngu xuẩn, vậy người trên đời này không khác gì heo chó. Thế nhưng những việc này cũng chỉ là suy luận của cậu thôi. Nếu ta thề thốt phủ nhận, cậu lại có chứng cớ gì? Chứng minh đây đều là chúng ta bày kế. Tổ chuyết nói. Không sai, ta tìm thấy chứng cứ cũng chỉ có thể chứng minh ba người trúc đường liên thủ giết Hồ Quang và Triệu Thành Đức. Thế nhưng chứng cứ chứng tỏ huynh và huynh muội họ phòng cũng không tìm khó lắm. Trúc Nương, sắc trời tối, làm sao không đỡ đốt đèn dầu? Đám người sững sờ, lúc này mới phát hiện trong phòng đã là một mảnh mờ mịt. Trúc Nương nhìn Ngô Thường, Ngô Thường gật gật đầu. Đám người Trúc Nương lúc này mới lại nhóm lửa từng chiếc đèn lồng trong phòng. Tổ Chuyết nói, chứng cứ ngay ở trong những chiếc đèn lồng này. Mặc dù đêm qua, đạo tặc tường Tây hiện thân ở trước mặt tất cả mọi người, có vẻ như đem hiểm nghi của mọi người trong tiệm dựa đến không còn một mảnh. Thế nhưng một cao thủ như vậy quả thực để cho ta suy nghĩ không ra. Khi ta biết tiền báo của không phải chết ở trên tay hắn, ta liền bắt đầu hoài nghi, kẻ này phải chăng thực sự tồn tại. Cũng rất tò mò những đèn lồng này khi đó, tại sao lại đột nhiên dập tắt. Tất cả mọi người cho là trường phong của cao thủ nào đó gây nên. Thế nhưng ta lại chú ý tới, ngọn nến ở trong miệng hành lang kia lại không có dập tắt. Cái này là vì sao? May mắn thị lực của ta kỳ diệu, thấy được trên đèn lồng đó có hai lỗ kim nhỏ. Thế là tất cả nan đề đều giải quyết dễ dàng. Ta nghĩ thủ pháp này nhất định là lấy cường châm, sâu dẫn tơ thép, xương qua tất cả đèn lồng. Tiền báo xúc động cơ quan, khẽ động sợi tơ. Cường châm bay qua, vừa vặn đem ngọn nến dập tắt. Mà những đèn lồng này đều là cùng đốt cùng diệt. Duy chỉ có ngọn đèn lồng ở miệng hành lang kia, bởi vì ban đêm nếu có người đi vệ sinh, sẽ thỉnh thoảng đốt lên, dẫn đến độ cao của ngọn đèn này khác với những đèn lồng khác, vậy mới không có bị dập tắt. Ngồi thường thở dài. Tuyệt, tuyệt vời. Tổ chết lại nói. Nghĩ đến đây, gã phi tặc kia tự nhiên cũng chỉ là một người già được sợi tơ dẫn dắt thôi. Ở trong phòng nhiều chỗ, xà nhà cột gỗ đều có chút vết tích dây xiết qua. Liền đã chứng minh điểm này mà có thể có thủ pháp nhẹ nhẹn linh hoạt bực này. Chỉ có huỳnh muội họ phòng thuần thục múa dối thôi. Ta nghĩ đêm qua Giang Khôi và Mã Sư Phụ sở dĩ chưa đuổi kịp người giả kia. Đương nhiên bởi vì người giả kia bay qua nóc nhà, rồi lại từ cửa sổ về tới gian phòng của huỳnh muội họ phòng. Địch cũng là chứng cứ. Về phần ngô huynh, chứng cứ liền ở trên người của huynh. Đêm qua sau khi tiền báo chết, huynh vội đi theo ta đến hành lang. Cũng chỉ có huynh có thể lấy đi cơ quan rút ra cương châm trên cổ tiền báo. Mà trong vòng một ngày này, người của Giang Khôi từng bước nhìn chằm chằm. Huỳnh khẳng định không có thời gian đem hai món đồ vật này giấu đi. Ngô Thường sớ tay vào ngực, lấy ra một cái cơ quan hình thù kỳ quái và một miếng cường châm, máu từ ngừng kết, lỗ kim còn liền một đoạn sợi tơ. Chính là vì dùng để rút cho thuận tiện. Hắn nói rằng Tổ huynh đệ nói không sai chút nào vậy cậu lại thế nào đoán được chuyện của Nam Vũ Thôn? tổ Chuyết nhìn một chút Lý Kim nơi góc tường, nói. Lúc trước hắn nhất định là nhìn thấy các người giết người mới sẽ điên như thế. Thế nhưng đêm qua, bị ta dọa sợ, cái gì cũng nói hết à? Ngày hôm nay Phong Linh nói chuyện phiếm với ta. Trong lúc vô tình nói hài câu, người trùng nguyên các người. Càng làm cho ta vững tin, các người chính là Nam Vũ Thôn. Vì báo thù mới bố trí cục diện này. Ngô Thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Khôi, nói. Không sai, Giang Khôi, người còn nhớ rõ 113 mạng người của Nam Vũ Thổ sao? Trong mắt Giang Khôi lóe lên một vẻ bối rối, nói. Chuyện không liên quan đến ta, là, là, là chú ý của Tô Đại Nhân. Ngô Thường vung tay lên, tiểu ngũ tử đột nhiên từ dưới quầy, ném ra một bao quần áo. Mở ra xem, lại là một cái đầu người, ném xuống làn lồng lốc Ngô thường nói. Trước khi hắn chết cũng nói chuyện này là chú ý của tổng binh đại nhân người. Giang Khôi tập trung nhìn vào, đầu người kia lại là tôn thủ bị, sắc mặt trắng bệch, cứng họng, không phản bác được. Ngô thường lại nói, nợ máu trả bằng máu, người cho rằng đem người chạy, coi như xong sao. Đám người Giang Khôi mặt như màu đất. Tiểu hồ biết khó thoát kiếp số, vậy mà đều không nói gì nữa. Mã Trần đột nhiên nói. Ta không có liên quan chút gì đến ân oán của các người, vì sao đem ta cũng dính líu vào. Tổ chuyết nói. Mã sư phụ, ta tin tưởng Ngô Huỳnh sẽ không làm khó chúng ta. Bằng không châm trà này liền sẽ không phải thuốc mê mà là thuốc độc. Hơn nữa nếu bọn họ muốn liền lụy người vô tội, ngày đó liền sẽ không để ta ở trọ. Bởi vì địa phương sụp lở phía trước nhất định cũng là mưu tính của Ngô Huỳnh. Hơn nữa khẳng định, cũng vì trẻ đậy, trẻ kín cạm bẫy, các người mới có thể yên tâm để đường nhân kiệt đi cầu cứu. Phong Linh hướng giả khôi liếc nhìn hầm hầm, chán ghét nói. Nếu chúng ta muốn liên lụy người vô tội, khác biệt gì với những kẻ cầm thú này? Tổ chuyết nói hồi lâu, lại chịu ảnh hưởng của thuốc mê, càng thấy mệt mỏi, nói rằng. Chính là bởi vì ta tin tưởng các người mới không biết nên hay không vạch trần. Phong Linh đột nhiên không nỡ, nói. Tô đại ca, ngủ một giấc đi, tỉnh lại thì không có chuyện gì rồi. Tô Chuyết gật gật đầu, chỉ cảm thấy giọng nói của nàng dần dần mờ ảo. Cuối cùng trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết nữa. Quyền thứ nhất, Ngọc Bích Bàn Long nhấn đăng ký kênh để theo dõi những vụ án tiếp theo.